Ok xin chào bạn đã cho lộ mình nha mình là check in rồi hôm nay mình mới quay tiếp thêm một trận nữa vì lúc nãy video nó đã hơi dài rồi nên mới tắt người quay tiếp chơi không video nó sẽ bị cắt đoạn ra mà thằng lớn cô gọi ngay cái quỳnh về đây cho tôi anh anh vừa nói cái gì cơ gọi em gái tôi về đây điều này chắc là em phải lên anh khám tận trên thôi cô cô được lắm anh bớt phá khách của tôi anh không ăn được không có giỏi nhưng nói đến chết rồi tôi nào nói cho anh biết anh qua là bác sĩ thật đấy thế nhưng mà là bác sĩ thật anh cứ tự thử tham xem chỉ cần vài phút kia thôi sẽ đưa anh về lòng đất nhanh lắm đấy what ông tin bệnh dại à cô giáo lại em vẫn như vậy thì vẫn chuyển em ra đây chị nói gì lại đấy mình là người cùng nhà mà chỉ là chúng tôi của em làm gì có sự phiền hà đây nếu có phải là em nói như anh trai em thì như vậy xin lỗi là click không đâu anh cảnh là chồng của chị cầm lấy hết là bảo em nhé em bận nhiều được nhưng nhiều khi không nhớ được thôi không cần đâu đi không biết không được rồi phiền hà em là gì suốt ngày phiền hà em vừa nói rồi nè đi đi mua chị này đấy bác sĩ bảo anh cảnh bây giờ thần kinh cũng không ổn định còn anh nói vớ vẩn thôi chị cũng mệt mỏi lắm em ạ vừa nói cái gì đấy về thôi làm sao vậy à? chị biết nay vất vả vì anh như thế anh không nên nói vậy đâu vất vả ôi rồi đang lên trên kèo, tinh thần sắp khô khỏi thóp luôn coi mà solo với ông khôi mới khó nè Ê, đăng rồi đang sắp ờ, trên kinh ờ, rồi xong luôn thấy hồi mẫu hay biết rồi